kiểu như mình cũng biết là làm dâu mà không làm cái gì thì nó cũng kỳ <laughs> thứ bảy chủ nhật là trong lắm con nó về nó nó sẽ Phụ nó làm một giấc luôn tới 5 giờ chiều trời ơi làm cái này làm cái nọ ráng đập cái đùng cho nó thức giấc à. <laughs> thức không không nghe mà thức chứ sao không thức nó chỉ sanh hai lần là được rồi mà hai lần phải bốn đứa trời ơi, trời ơi. em cũng bị mê tín nữa mẹ nói là năm sau tốt thôi tháng 4, tháng 5 năm nay con có bầu đi để tháng 2, tháng 3 năm sau đẻ cho con con tốt chú Quyền Linh biết đó, vì con cái là trời cho mà đâu ai muốn là có đâu đâu phải muốn đẻ ngày nào tháng nào <laughs> dạ đúng rồi ừ, từ từ khó rồi ha nhưng mà cái thời gian đó là mới quan trọng chờ tới bao giờ Thì nó đẻ mình đẻ mình ở Bình Dương hôm nay mình được 50 à, tuổi à, tên Thành đang à, công tác ở sân golf sông bé Dạ xin mời chị giới thiệu về mình nè à. Dạ em tên là Thủy Tiên 26 tuổi đang làm việc ở Dĩ An Bình Dương em là dược sĩ em làm dâu mẹ được 6 tháng nhưng mà ngày đầu tiên á gặp con dâu này thì thấy sao thì ấn tượng nhớ hoài là cứ gầy quá mình thấy lo không biết làm sao nó về nhà này nó gồng gánh như thế nào lỡ mà mẹ mà có bệnh ẩm nổi không à <laughs> vậy còn con dâu bữa mẹ đi làm về mẹ mặc bộ đồ đồng phục á cái mẹ như đàn ông vậy á trời chồng em chắc không giống mẹ đâu giống ba <laughs> rồi con dâu về làm dâu tốt không cũng có tốt chứ hai mẹ con cũng đồng lòng lắm cũng như đi shopping đó là làm đẹp gì đó là hay hay rủ lắm nói chuyện tâm sự mình thấy ờ, cũng nó cũng chịu nghe nếu mà nó tiếp thu hay không thì mình cũng chưa biết cái suy nghĩ của con như thế nào nhưng mà nó gầy quá nó về nó có lo gì được cho gia đình không nấu nướng giặt giũ quét nhà quét cửa đi đủ thứ hết trơn có lo được gì không nó không lo mình lo chứ giờ sáng ngày đầu mới về làm dâu á chị có hòa nhập kịp cái nếp sống chưa hay là mình gặp cái khó khăn nào hả chị thì nói chung ăn uống thì chưa có hợp lắm với lại cái giờ giấc em đi làm á bên mẹ đồ cũng chưa có quen tại vì em đi làm là từ sáng sớm tới tối mới về thì cái việc nhà thì em không thể nào mà làm hết được hết thì nhiều lúc ừ, mẹ cũng uh, buồn cái việc đó mẹ làm hết luôn á con ăn như không để đi làm từ sáng sớm tới chiều tối rồi mình nghĩ uh, ờ, thì làm giờ mình còn đợi chờ gì không có nó hồi nào giờ mình cũng là người gia chính rồi nếu mà nó nghĩ tới mình những ngày mà nó nghỉ hàng tuần á cố gắng nó biết rồi bù lại những ngày cho mẹ nhưng nó có bù chưa thì cuối tuần có thứ bảy chủ nhật nghỉ thì em cũng tranh thủ về nhà đi chợ nấu cơm rồi làm mấy công việc nhà kiểu như mình cũng biết là làm dâu mà không làm cái gì thì nó cũng kỳ <laughs> nhưng mà thí dụ mình lỡ những bữa nào mà mình quên làm mình không làm á thì có bị mẹ la không mẹ nhắc lắm cũng như là mẹ nói là ừ con quét nhà đó nhà đi nói chung là việc nhà thì nó cũng không có nhiều đâu chị tại vì mẹ cũng đỡ phần nào rồi thì chỉ có chén bát lau nhà phơi đồ thì mấy cái đó về mình tự bản thân mình biết thì mình làm thôi làm gì cho nó ngủ lắm rồi không có buồn chứ có một bữa đi làm về thứ bảy chủ nhật là mình trong lắm con nó về nó, nó sẽ Ủa. nó làm một giấc luôn tới 5 giờ chiều trời ơi mà thức không không nghe mà thức chứ sao không thức có bao giờ cô góp ý thẳng đó chưa có nhưng mà rất ít mình chỉ nói với con trai mình thôi tại vì mình cũng không muốn cái sự mà mẹ chồng với nàng dâu giống như mọi người nói là sự khắc khe là trên lệch à. mình không muốn cái điều đó nó xảy ra cái này mới là cái nguy hiểm nè chính ra mình nói thẳng với nhau á đôi khi có đôi, nhiều khi cũng hơi sốc chút xíu nhưng mà nó quen và tình cảm nó hiểu hơn gắn chặt hơn còn mình thông qua con trai á đôi khi ta nói tam sao thất bản á yeah. Dạ. nói con trai đó hôm qua đó vợ con đó, hả đi làm về mà ngủ tới 5 giờ đó mới dậy đó con lên đấy mà làm sao vậy mà ngủ sao từ sáng cho tối mà mới dậy má la kìa má nhăn tôi từ hồi sáng tới giờ mấy cái đó mới là còn mệt nữa tại vì mình nghĩ là cái cái khúc đó là chưa đến nổi để mình trực tiếp à. à nhưng mà thường á là chị muốn là mẹ nói thẳng với mình hay là phải thông qua chồng mình em nghĩ là có gì mẹ nói thẳng với em thì hai mẹ con lúc đó có thể nói chuyện với nhau nói được với nhau những cái khúc mắc của nhau nhiều hơn đó thấy chưa chồng em thì nói nó nhẹ nhàng mình không biết là mẹ truyền đạt với chồng nó có nặng nề hay không những lần mà chồng góp ý em vậy thì em cũng chỉ nói là với chồng để chồng nói lại với mẹ em thôi thì lúc đó hai mẹ con em không thể nào mà nói chuyện trực tiếp tâm sự được với nhau về cái vấn đề khúc mắc đó hết cái mâu thuẫn nó xuất phát từ cái câu chuyện như vậy tuy rằng nó nhẹ nhàng ha thì mình kể câu chuyện để mình rút kinh nghiệm là gì tốt nhất là nên nói thẳng với nhau chị ngủ là hôm nay mình mới nói cho con dâu biết với lại mỗi lúc mà mình muốn cái gì à, dặn dò cái à, tối em em messenger à. nó con đồ, đồ là nó biết rồi nó con bữa nay lau cái bếp nha là nó lau bếp hiện đại vậy hả dạ. không nói chuyện luôn mẹ em city là nhắn uh, <laughs> uh, nhắn tin thôi nhắn tin qua facebook inbox hết hôm nay con đi chợ là nó cũng nhắn qua vậy đó <laughs> nhưng mà nhiều khi cô không có nói thẳng á cô làm chị cũng không hiểu là cô muốn gì tại vì nó cũng hơi mới mẻ mình cũng phải ờ, để ý coi nó như thế nào à. giống như có cái buồn này nha ông xã người huế con dâu này miền nam là hai cái khẩu vị nó hơi lệch rồi đó mà từ lúc làm dâu tới giờ chưa có ăn món nào kho của nó đó toàn là chiên không thịt chiên cá chiên với tàu hủ chiên không không biết là nó có mọi thích. thứ đều chiên hết mà ông xã mình với mình thì thích ăn cá kho thịt kho gì đó bữa con nước kho gà <laughs> cô ơi nhưng mà con thấy nha thí dụ giống như là người con trai của mình khi mà đi lấy vợ rồi đó thì cái sự quan tâm dành cho mẹ nó bị ít hơn trời buồn lắm đừng nói nữa <laughs> buồn lắm con của mình mà nó thương mình mình thương nó mà tự nhiên giờ thêm một người về cái nó nghiêng nó lệch như vậy luôn à. giống như giả tỷ mẹ nấu cơm rồng rã mồ hôi rồi xong cái dắt chổi quét nhà làm gì nó đâu có ngó nó nói mẹ xong ờ. chưa con đói lắm rồi còn vợ nó về rửa cái chén em em để đó đi em dọn đồ đi anh rửa cho vợ ơi em đâu em mới về có mua trà sữa cho anh mà mình ra hoài à lớn rồi 26, 27 tuổi rồi ngày nào cũng kêu vợ mua trà sữa mà cà phê đá thì con trai mới uống ngộ không <laughs> la hoài la hoài hả mà la nhất là la con này chiều chồng cái trà sữa là cái gì cứ phải mua trà sữa <laughs> những cái đó nó sẽ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là lý do như vậy yeah. Dạ. nó không cân bằng với lại mình cũng thấy ờ, mình cũng có đứa con gái mình sợ ờ, mình khó khăn với mốt con gái mình nó tới nhà người khác thì nó nó nó, nó Đúng rồi. nó khổ thôi từ từ ngày về làm dâu đến giờ có điều gì mà chị chưa dám nói với mẹ không dạ có nói chung là cái công việc của em thì em làm là cũng mười mấy tiếng rồi không có thời gian dành cho gia đình nhiều thì nhiều lúc em biết là mẹ cũng buồn lắm thì em mong là mẹ thông cảm với vợ chồng em nói chung là tụi em còn trẻ thì vợ chồng em muốn là có một cái kinh tế ổn định để sau này tạo được cái sự nghiệp á nhiều lúc mẹ cũng muốn em đi làm ở cái chỗ khác để cái thời gian giống như là giờ hành chính để có cái thời gian dành cho gia đình lo việc nhà nhiều hơn nhưng mà với cái mức lương chênh lệch nhiều quá nó không đáp ứng được cuộc sống của vợ chồng em bây giờ thì em mong mẹ hiểu để thông cảm nhiều hơn bây giờ con nó nói như vậy rồi chứ mà nếu như nó đổi việc là nó kiếm một cái công việc gì tuy nó thu nhập nó nó thấp một chút mình vẫn hiểu nhưng mà nó sẽ cũng đỡ cái cái cái thời gian của nó làm việc rất là nhiều mình cũng lo cái sức khỏe rồi chưa có con đủ thứ để mà mình lo tức là mẹ muốn là mình không phải cực khổ cũng phải cực khổ mà 6 giờ sáng đi đến 8 giờ tối mới về đi như thế thì đúng là nó cũng mất tình cảm với các thành viên gia đình cho dụ vừa đằng kia em đang làm lương uh, à, 5 triệu thì đây mình có thể là 3 triệu 4 triệu nhưng mà có thể là 7 8 giờ mình đi ừ. sáng có thể ăn sáng với mẹ chồng với cha chồng với gia đình 5 6 giờ chiều mình về mình có thể mình à, ăn tối thì gia đình nó vui hơn cái đây cũng là một cái một cái đề nghị à, mà nghĩ rằng nó cũng tốt quá chứ em cũng có suy nghĩ đó nhưng mà tại vì bây giờ vợ chồng em là chưa có con tụi em cũng định là mình ráng làm thêm một hai năm gì đó dành một số vốn thì về mở một cái tiệm thì lúc đó cái thời gian em dành cho gia đình nó cũng sẽ nhiều hơn tức là hôm nay mẹ chồng nàng dâu mới có ngày trải lòng với nhau về cái chuyện này đúng không chứ đó giờ hai mẹ con đâu nói cái chuyện này đâu dạ đúng rồi. có bao giờ hai người giận nhau không nó không dám giận đâu giả tỷ không có vui vẻ trong nhà thì mình là người là khởi sướng lên cho nó sinh động ừ. ở dạ. trong nhà mẹ em thì cũng xì tin vui vẻ dễ tính lắm nên ít khi nào mà hai mẹ con có việc gì dặn lắm nhưng mà cái mẹ em mê tính làm cái gì mẹ cũng không ngại hết á em nhớ muốn gần đây nhất là em mua em ốm cái em mua sữa uống để cho tăng cân cái mẹ nó thôi con nay đừng uống nay ngày xấu lắm con uống không được đâu trời ơi tại mình nghe ông bà mình nói mùng năm mười bốn ba nó mua sữa ngày ngày ba cái tối nó uống ba luôn người ta uống người ta tăng cân nó uống nó không tăng cân nói cái gì mẹ em cũng coi ngại hết cắt tóc vậy là mùng năm 14, 23 mà đừng có ăn Ăn là xui lắm á Uống luôn ngày đó ăn uống xui lắm Gì đâu mà tính gì đó Tới mức mà không cho uống sữa ngày đó nữa Rồi để xem coi chồng của em sẽ nói điều gì nha Giai đoạn này mới cưới thì lúc ai cũng khó khăn hết nên là hai người thông cảm hiểu với nhau là được um, chứ đừng có nặng nề cái việc đó rồi về đó là con con thấy rất là mệt mỏi cái chuyện đó với lại là cái chuyện tắm rửa <laughs> tắm rửa thì người ta tắm bao lâu kệ người ta chứ sao mà cứ nói tắm phải đến bao nhiêu thời gian bao nhiêu nước nghe tiếng sói thơm mới được tắm người ta thấy sạch là được đúng không hai mẹ con cùng cặn nhằn vậy luôn hả à, chồng em có cái tật là bước vô nhà tắm là không bao giờ nghe nước nhưng mà đi ra là đã sạch <laughs> nên lúc nên lúc nào đi tắm mẹ em cũng ngồi ngoài điếm coi sói bao nhiêu gáo nước <laughs> ủa sao hay vậy ta vô nhà tắm đâu cần phải tắm vô nhà tắm ta lao là sạch rồi trước khi nó vô đó canh quay cho clip lại cái lu nước hay cái gì đó hay là coi đồng hồ nước có chạy hay không <laughs> nó không hiểu mà, mà hai người cùng nói gì là nó nói à tức là hai người cùng nhau dạ. gọi là xói dầu nước ha <laughs> dạ thôi giờ con nói cái mong muốn của cô đối với uh, con dâu đi mong muốn này cũng nhỏ nhoi lắm không có nhiều nó chỉ xăm hai lần là được rồi mà hai lần phải bốn đứa trời trời ơi. tại thích sinh đôi lắm kỳ vậy đó cũng hay tối tối cũng hay yển đó hình con nít qua messenger à, là, tự hiểu mà à. có hiểu không à có mà thấy trẻ nào dễ thương là bắn qua mà đâu cái này là mẹ em cũng bị mê tín nữa mẹ nói là năm sau tốt thôi tháng 4, tháng 5 năm nay con có bầu đi Để tháng 2, tháng 3 năm sau đẻ cho con con tốt chú Quỳnh Linh biết đó, vì con cái là trời cho mà đâu ai muốn là có đâu đâu phải muốn đẻ ngày nào tháng nào dạ, đúng rồi ừ, từ từ khó rồi ha nhưng mà cái thời gian đó là mới quan trọng chờ tới bao giờ Mày nón đẻ mình đẻ thêm đứa nữa hôm nay thì rất vui khi mà chào đón à, chồng nàng dâu đến đây tham gia chương trình ha hôm nay thì hai mẹ chồng nàng dâu cũng hứa đi với nhau điều gì không thì con hứa là cũng vợ chồng con cũng ráng thu xếp sang năm cho mẹ có cháu bồng với lại con cũng ráng sắp xếp công việc con dành thời gian cho gia đình nhiều hơn à, nếu mà được vậy thì mình cũng ờ, rất là vui và mừng dạ. tại vì ờ, trong nhà nó sẽ tạo cái không khí hạnh phúc chính xác vui vẻ hơn chúc cho cả nhà thật là vui vẻ hạnh phúc đây là một kỷ niệm của chương trình dạ, cảm ơn dạ.